trái rất là nhiều luôn nha anh em tiêu lốt miền Tây miền Tây sông nước trái cực kỳ nhiều luôn đấy. đây đây sông nước dừa hầu như là đất ở đây ờ, đánh sèn đất phèn cây xét nhưng mà cây từ lốp này thích nghi rất là tốt không có kén phát triển khá là mạnh đây trái chính nè trái cho rất là nhiều trái lá rất là to lá thậm chí to hơn cái tay ở, ở, ở Bình Dương luôn đó dù đây là đất uh,